Rồi, anh em xem đúng đồ sau một trận bet gua trong mùa Giáng sinh ấy. Úi sổi ôi. Thanh anh em anh em nào đếm được. Trời ơi, đống luôn. Ờ, ngon, xịn quá. Âm thanh của sự chiến thắng. À, nhà đây, bum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 nhờn Ô nó đánh trả lại hết luôn kìa ảo thật đấy Ôi ơi khi nào mới được rank VIP á Đâu Chun chủ server mà Chun không biết Xông vào À ừ Chun tưởng nó server 3F chứ Ôi vãi Thế nhưng mà Ui Nó là AD nhá Ra là ngày xong rồi bắn phi phái thực ra anh em ở bên sân như thế ờ ui nó khóc bỏ khỏi buồn luôn bắn là mờ một chiêu ơi sổi ôi ui rồi What the fuck? Go get away from me! à, à, à. Úi trời ơi quá đã hai pixel đi hai pixel no no